chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi à, mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy tách hạt ngô đấy, giải pháp hữu ích cho à, vào mùa vụ thu hoạch ngô đấy, đấy thì à, ở sẵn đây sẽ có hai máy lắp đặt sẵn cho mình này đấy máy có một tổng thể màu xanh bắt mắt đẹp đấy thì máy gồm những bộ phận cơ bản như là đầu tiên là phần motor đấy motor motor có giá đỡ như này và có thể tăng giảm đấy cu loa đấy motor chuyển động trực tiếp chuyển động qua cu ly này đấy, dẫn động qua dây cu loa để lên cái trục kênh trục của cái uh, trục bên giữa đấy chuyển động bằng dây cu loa đấy còn ở trong này là cái phần chúng ta tách hạt này đấy sẽ có một cái trục như này hàn sẽ được hàn một cái ống thè, thanh thép đấy đi vòng xoáy xung quanh trục đấy và ở hai bên sẽ gọi là ngô khi chúng ta bỏ ngô vào thì cái cải bắp ngô ấy xà bắp nó sẽ rớt vào đây đấy cái thanh sắt này nó sẽ đập vào một cạnh bên này đấy để tách cái hạt này ra còn cái cùi nó sẽ trôi vào trong đấy và chỉ cần nâng lòi là xong đấy cùi sẽ ra đầu này đấy. Đấy. nên à, sẽ hạn chế cái việc nó cái cùi nó bị nát đấy nó lẫn vào cái hạt hạt, hạt ngô của mình này sau này sẽ có vùng bi này vùng bi rất chắc chắn ở trên này sẽ có là cái cần cái cần số chúng ta điều chỉnh cái độ ờ, to của cái bông ngô của mình ví dụ như bông ngô lớn thì nó điều chỉnh cao trên này đấy còn là đông ngô, ngô bé mình muốn làm sạch chúng ta xuống đấy rồi ép xuống như này Đấy, bông ngô càng bé thì ta cần ép xuống càng sâu Đấy, để nó giữ bông ngô bên trong nó tách ra hạt sạch cho mình Đấy, còn bông ngô tầm trung thì chúng ta để tầm ở giữa thôi Đấy, đã đủ rồi Đây còn ở bên này còn bên này là đầu ra của nó thì đầu ra sản phẩm này các hạt ngô thì được tách sẽ rất là ra đây còn củi ở sau này Đấy. máy sử dụng rất là tiện lợi Đấy. bà con ờ, máy này ờ, <coughs> để về đến nơi chúng ta cần cắm điện thôi cắm điện bỏ ngô vào dùng thôi Đấy. ngô thì à, chúng ta có phếu này nó bỏ một lần nhiều bông vào đổ trực tiếp vào luôn không cần thiết phải bỏ từng lần bông vào đổ nhiều vào nó sẽ, sẽ chạy như thế tiếp tục bên trong nó sẽ đập vào cạnh thì tách ra ngô còn cái cùi sẽ chảy ra sau Đấy. nó sẽ giảm thiểu tối đa cái vấn đề nó bị uh, nát cái cùi đấy toàn bộ hai máy đồng nhất còn màu xanh rất là đẹp máy sẽ được, được ờ, sơn một lớp thế này nó ờ, tránh được ờ, độ hàn gì các thứ Đấy. máy sau sử dụng chúng ta chỉ cần lau qua thôi không cần phải dội nước gì hết lau qua nó sẽ sạch bụi với lại ngô chúng ta thì có nó bụi thôi nó không có bụi bẩn nó không có đất bùn các thứ đấy Vâng, gần sau sử dụng gần lau qua thôi rồi cắt đặt đấy, phếu chúng ta có thể tháo rời ra được kết nối bằng bộ ốc này đấy, tháo rời ra cắt đặt rất là gọn gàng đấy. còn máy thì cơ bản của máy đã gọn rồi nó nhỏ gọn dùng gia đình đấy, nó rộng tầm độ 20 à, hơn 20 phân đấy. còn dài dài lên độ 70 à, phân đấy. tính cà phê nữa là tầm khoảng 1 mét đấy máy này rất là tiện lợi một chỗ là chúng ta không cần không cần phải đút từng bông vào cứ đổ quả bì hay là cả rổ vào cái phếu này thì bông ngô sẽ lần lượt nó được kéo vào trong đấy nó tách hạt cho mình đấy, chúng ta chỉ cần cài một tấm bạc hoặc là để một cái rổ này để hứng sản phẩm thôi đấy mình à, cảm giác mà cái bông ngô mình nó bé quá thì mình điều chỉnh cần số này như tôi vừa nói đấy, nó dễ như thế đơn giản đấy thì uh, bà con có nhu cầu mua máy tách hạt ngô ưu động liên hệ đến máy cường linh địa chỉ số 1 lô TT3 khu đô giáo nghiệp xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc cái màn hình đấy các bạn liên hệ và sẽ được uh, chúng tôi uh, tư vấn và nếu mà sản phẩm sẽ được vận chuyển bằng đường bưu điện hoặc là gửi xe thì nơi các bạn có thể cắm điện vào test thử trước khi thanh toán tiền đấy rất là tiện lợi chỗ đấy Đấy, thì ngoài ra máy tay ngô thì chúng tôi có sản xuất máy thái chuối này Đấy, máy tuốt lúa máy vặt lông gà Đấy. thì à, các bạn có nhu cầu muốn mua máy à, về nông nghiệp thì vui lòng liên hệ chúng tôi để à, được trải nghiệm những sản phẩm mới những sản phẩm hữu ích mang lại lợi ích cho người dùng cảm ơn quý vị rất nhiều